Hello, welcome back to Theta Yes channel. Today I'm share you uh, the order uh, the mat for children. Rồi, uh. Ờ, chào mừng các bạn đã đến với uh, uh, kênh Theta Yes nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái đơn hàng uh, đơn hàng về khẩu trang trẻ em. Đây, uh, đây là một cái uh, trung tâm Anh ngữ đã đặt ờ, thể thao EZ lên đơn 1.000 ờ, cái khẩu trang cho chị em để làm cái ờ, branding ha rồi khẩu trang ba lớp kháng khuẩn ok ha đây cái lớp là hai lớp thể thao thoải mái bên trong và bên ngoài bên trong nữa thì là kháng khuẩn giặt 30 lần tối thiểu à, tối thiểu là kháng khuẩn 30 lần ừ. à, anh chị có lên đơn hay làm những cái đơn về branding hay là gì thì liên hệ qua thể thao Z à, xin chào và hẹn gặp lại hiện tại đang có bốn màu nha anh chị nào